cho tất cả anh em thì ngày hôm nay trở lại tất cả anh em đến với kênh tư vấn của MG Hoàng Béo thì à, ngày hôm nay mình có một à, phương pháp mới một cái đoàn mới cho anh em để anh em đến sân chơi bầu cua để anh em thể giành thắng tuyệt đối cái sòng sớm cho người ta thì à, đây có thể nói một cái công nghệ mới cho anh em thì khi em đến chơi ngày xưa anh em phải luồn lắp này luồn đĩa này hay bộ hột vào thì anh em mới thể giành thắng được cái đồ chơi rất là dườm già để lại rất là nhiều tăng chứng cho anh em cái nhất là anh em phải làm tay cái đấy thì anh em mới có thể luồn những bộ sản phẩm vào thì ngày hôm nay mình cho đời cái bộ phẩm đồ chơi bầu cua này đấy, khi em đến chơi hột nắp đĩa hoàn toàn người ta em đến chơi làm sao em tiếp xúc anh em chạm tay hột bầu cua là em thể giành thắng cái nhất là cái về cái độ cơ động nó cái hai em đến chơi đấy, anh em không phải luôn ừ, luôn hoàn toàn bất cứ một cái món đồ chơi gì vào anh em nhé thì sau đây mình sẽ vào hướng dẫn qua anh em đấy, và hướng dẫn em về cái món đồ chơi này để anh em thể biết về độ hiệu quả và cái độ chuẩn xác của em nhé thì em nhìn trên màn hình đây đây chiếc nắp này chiếc đĩa này và những hột bầu cua này sau đây mình sẽ sóc đời bầu cua này sóc đầu này Đấy, mình sẽ vào kiểm tra cho anh em nắp đĩa của con hộp này nhé mình kiểm tra nắp đĩa con hộp này kiểm tra con hộp cho anh em này con hộp hoàn toàn thường này ok anh em này kiểm tra luôn đĩa anh em này đĩa hoàn toàn thường này mình kiểm tra luôn nắp cho anh em này nắp hoàn toàn thường này ok anh em nếu nắp bịt cứ chặt luôn nhá nắp hoàn toàn thường này sau đây mình sẽ vào hướng dẫn qua anh em cách chơi cách sử dụng đấy, về cái bộ phẩm này anh em nhé thì khi em đến chơi người ta này đấy nguyên cái bộ sản phẩm này nó chỉ bao gồm một cái thanh dung này và một chai nước này khi em đến chơi em chỉ cần bóc cho mình cái chai nước dung dịch đấy, điện từ bầu cua ra này bóc cho mình cái chai nước dịch này đấy và anh em xoa ít nước dịch đầu tay này anh em chạm tay một mặt hồ cua anh em chạm tay một mặt hồ cua đấy mình cho anh em kiểm tra phần phân tích này quân hột hoàn toàn thường này ok anh em thì sau đây mình sẽ bật cái dung này mình sẽ để ở dung này đấy, vào cái chén này đấy, để có thể cùng nghe và cùng nhận đấy, nhịp dung của mình em nhé đấy. thì à, ngày hôm nay mình sẽ công khai cái nhịp dung này mình sẽ công khai nhịp dung này đấy. để em biết này anh em áp dụng đúng như vậy đến sau đến sớm chơi là em thể giành thắng em nhé sau đây mình sẽ vào mình test qua anh em năm bảy tiếng bạc để anh em thể biết về độ hiệu quả và cái độ chuẩn xác của cái bộ sản phẩm bên cơ sở mình cung cấp cho anh em em nhé shop cho anh em này chỉ cần sóc xong đặt xuống 3 4 giây hột không nhảy đấy ở chế độ tĩnh thì là báo cho biết em nhé máy báo không rung đấy, không rung thì khẳng định em 100 trăm có cua này đấy. tôi mở lâu cua này, mở này một cua hai gà ok anh em sóc tiếp cho anh em ạ à. đồ chơi chuẩn chỉ cái độ chuẩn xác nó tuyệt đối 100 trăm nhé đấy tiền sóc xong đặt xuống là báo thôi nhé anh em nghe chưa đấy, máy báo ba dung ba dung ngắn thì tôi khẳng định em đấy, theo bảng vị thì cứ ba ngắn thì mình đánh cá này nhá mở này hai cá một bầu ok anh em tôi sóc tiếp cho anh em này anh em nghe chưa đấy máy báo dung hai cái ngắn hai ngắn thì khẳng định em con lai rồi đấy không mở ra con lai này tôi mở cho anh em này hai nai một cua ok anh em sóc tiếp cho anh em ạ đồ chơi đơn giản đấy rất dễ chơi dễ thể dụng em nhé nó dùng một cái ngắn đấy một ngắn thì khẳng định em có trái bầu à đấy mở đâu trái bầu à mở à một bầu hai nai ok anh em sóc tiếp cho anh em ạ à. anh em đã nghe chưa đấy máy báo hai cái rung dài hai rung dài khẳng định em có tôm nhảy này đấy đánh 500 triệu tôm nhảy này đấy mở đâu tôm nhảy này mở ra một tôm một cá một gà ok anh em sóc tiếp cho anh em ạ à. chỉ đặt đặt xuống đấy là nó báo dung em biết em nhá nó báo dung ba cái ngắn này đấy ba ngắn thì khẳng định em một cá này đấy mở đâu có cá luôn cho anh em này tôi khẳng định một cá này mở ra một cá một tôm một nai ok anh em tôi sóc loạn đây này đấy chắc kỷ niệm em một tiếng bạc em nhá con này cái bộ xử chính biết báo dung này em nghe chưa đấy máy báo dung hai cái dài đấy hai dài khẳng định nó tôm này đấy đánh nhiều tiền là tôm này tôi mở đâu có tôm luôn cho anh em này mở này ok anh em này đấy một tôm một nai một cua ok anh em mình tắt cái dung này đấy thì như đang hứa anh em đấy khi test hàng thì hàng xong anh em mình sẽ luôn luôn hộp cho anh em này đấy sẽ luôn hộp cho anh em này cho anh em biết cái độ xanh chín thôi, này quân hộp thì hoàn toàn hỗ trợ thôi anh em nhá quân hộp thì hoàn toàn hỗ trợ hộp tường đấy xé lát luôn hột cho anh em qua mặt tất cả tài trợ tất cả sân chơi tất cả sóng sới luôn anh em nhé không phải lo ngại về cái phần phân tích cả Đấy. rất dễ chơi dễ để dụng luôn Đấy. đơn giản trẻ con phải sử dụng luôn em nhé mình cho anh em kiểm tra quân hộp này Đấy, quân hộp hoàn toàn thường này ok anh em thì vừa mình test qua mình hướng dẫn qua anh em về bộ phẩm này thì liệu cái món đồ chơi này có giúp anh em có thể giành thắng tuyệt đối chơi anh em và anh em có thể kiếm tiền và anh em có thể lấy lại những gì mất mà trong ngày tháng anh em đánh đổ đen và em chưa biết cái bộ phẩm ở bên cơ sở mình cung cấp cho anh em em nhé thêm việc cần quan tâm đấy, cái bộ phẩm này em cứ nhấc máy ngay lên đấy, anh alo tiếp mình qua số điện thoại hiển thị mình ấy là 082 59 ngũ hai nhé thì ngoài cái đồ chơi thiết bị lận rồi đồ chơi bầu cua ra mình cung cấp tất cả những cái đồ bịp khác như đồ tài xỉu này đồ chơi bài đá bịp này đồ chơi đá bịp này đồ sóc đĩa này đấy hay những cái phần mềm game thao động game bầu cua game tải xỉu đi em thao động để anh em thể giành thắng cái về cái ờ, cơ sở mình hiện tại mình có hai cơ sở cơ sở một là bến xe miền đông sài gòn cơ sở hai bến xe mỹ đình hà nội thì em gần đâu qua đấy có tiếp hàng mình qua tết hàng thì hàng tiếp luôn đấy hàng hóa thì anh em có thể cầm đồ đạc anh em qua tại cửa hàng mình qua tết hàng hàng tiếp luôn em nhé đấy hàng hóa trên mạng nào ở ngoài y như vậy thôi đấy, anh em cứ test hàng y vậy thì anh em lấy hàng và anh em sử dụng em nhé thì video hạn mình xin kết thúc cái video đây mình chúc tất cả anh em luôn là người giành thắng trên sân chơi và sóng sới anh em chào toàn thể anh em